giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có hai cái ờ, đầu chia lửa có nắp bằng cái nắp sau và cái dưới đằng sau của bếp tôi đã bọc lưới lại cẩn thận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 khóa ra khi nước chặn đầu thành công dù công tắc vẫn đang mở này. thì ở vị trí khác nhau thời gian khóa ra của bếp nó cũng sẽ khác nhau bếp bên trái của tôi cũng đã khóa ra thực hiện tính năng khóa ra khi nước cạn đầu thành công dù công tắc vẫn đang mở vấn đề về pin cho các bạn hỗ trợ các bạn sử dụng bếp ga nồi điện nhật nó tiết kiệm hơn đó. thì chúng tôi à, sẽ đối với bếp này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục đi nguồn 3V các bạn có thể cắm trực tiếp từ bếp sang điện 220 ở nhà để sử dụng luôn đây bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn một cái chuôi này các bạn chỉ việc cắm vào rồi chúng ta cắm cái à, cái à, cái, cái cục nguồn 3V này vào cái ổ điện để sử dụng thôi trực tiếp không cần có qua pin rất là tiện lợi nhưng mà cục nguồn 3V này á, nó có một cái ờ, bất cập một cái ờ, yếu điểm là khi mà chúng ta sử dụng á, khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì bếp sẽ không thể sử dụng được thì chúng tôi sẽ ờ, tặng kèm cho các bạn đối với pin này đây bếp sử một cặp pin đặt sẽ lấy pin ra đây Đặt bếp lấy pin ra sử dụng cục nguồn 3V bình thường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 nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn phải mua cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một cái để hẹn giờ sử dụng thì cũng đơn giản thôi các bạn lấy một nguồn bao rôn cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào ổ điện thôi các bạn hẹn giờ tối đa được là 90 phút tôi sẽ để một phút để thử nè bật bếp lên sau khi hết giờ cái thiết bị này nó sẽ tự động nó khóa ga các sẽ tự động nó ngắt điện bếp sẽ khóa ga chúng ta có thể dùng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được